hỏi giáo sư là quê hương của bóng đá ở đâu? Thì đến năm 2004 thì FIFA đã chính thức công nhận quê hương của bóng đá là Trung Quốc. Tôi tưởng ở Anh chứ. Tất nhiên là chúng ta thường nghe nói là Anh là nguồn gốc nhưng Anh gọi là có công trong việc đóng góp cho bóng đá hiện đại ngày nay thôi. Vâng. Chứ còn thực ra quê hương của bóng đá là xuất phát từ Trung Quốc có từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên vâng. xuất hiện vào đời nhà Hán. Vâng. Thời đó là quả bóng cũng được làm bằng da rồi. À. Và bên trong là nhồi lông và tóc chứ không phải bơm hơi như bây giờ. Vâng ạ. Nên xong các cầu thủ cũng tranh cướp bóng tương bừng vâng. cũng sút vào gôn của đối phương nhưng mà gôn thì làm bằng lụa mà có khuyết lỗ à Đấy. khác gôn bây giờ gôn đúng rồi khác bây giờ là đan lưới đúng rồi à, tôi thì không biết cái này giáo sư có công trình nghiên cứu nào về cái giải đấu thời bấy giờ không ạ có chứ anh thời bấy giờ là thời nhà hán vâng. thì tôi cũng có nghiên cứu về cái giải đấu này thì vâng. thời đấy là chỉ có ba đội thôi vâng. là có ngô thục và ngụy ba đội ba đội ngô thục ngụy ạ đúng rồi thế thế đội đội ờ, đội thục thì là ai là đội trưởng ạ Thục thì bên Thục thì là đội uh, có anh Lưu Bị là đội vâng. trưởng, vâng. còn anh Khổng Minh là huấn luyện viên. Còn bên Ngô thì là anh Chu Du làm đội trưởng, vâng. còn anh Tôn Quyền là huấn luyện viên. Còn ở bên uh, Ngụy thì hơi phức tạp hơn một chút. Ban đầu là anh Hạ Hầu Đôn làm đội trưởng, sau là tư cách hơi kém thay bằng hứa chử à, nhưng mà huấn luyện viên thì là vẫn là anh tào tháo à, thế có phải là anh hạo Đô là trước làm đội trưởng nhưng sau đó bị trột một mắt cho nên là chuyển do vâng, đánh nhau đấy do đánh nhau ẩu đả đâu đấy à, những cái đội mà giáo sư vừa nhắc hình như là toàn là những tên ở trong uh, tam quốc chí à đúng rồi tam quốc chí là nói về phần đánh nhau của các anh ấy vâng. thôi chứ còn đây là cái trong cái tôi tôi nghiên cứu tài liệu là trong môn tam quốc bóng tức là nói về toàn về cái phần vui chơi bóng đá thể thao của anh ấy cả mà cũng mấy cái tiếng đây đá với nhau ạ toàn cơ ông ấy thôi thời hạn có mấy đâu thế thế thế thì là đá bóng xong ra đánh nhau ạ à? không phải lúc nào đánh nhau đâu thì không đánh nhau thì đá bóng <laughs> dạ, dạ, vâng vâng vâng